Tự tin kiểm soát mọi việc Đó mới là đàn ông Da mặt bóng nhờn Chắc chắn không phải mình Sữa rửa mặt Nivea Formen mới Với tinh chất trà trắng độc đáo Tẩy sạch chất nhờn và bụi bẩn tận sâu bên trong lỗ chân lông Giúp giảm hẳn nhờn và mụn Cho làn da láng mịn đầy nam tính Thành công trong tầm tay Sữa rửa mặt kiểm soát nhờn và mụn Nivea Formen điều nam giới cần